Dân Yên cô nương Đã lâu không gặp Cô khỏe chứ Huynh cũng vậy Sở Nguyệt Tại sao tỷ lại ở chung với cặp đệ vậy Nhưng tỷ tỷ thì đừng hỏi nhiều nữa Tỷ đó Nghe bọn mụ nó trước đi Dân Yên Lần trước không từ mà biệt Còn lấy đi một món đồ từ trong phòng của phu nhân Sở Nguyệt thật sự là bất đắc dĩ Hy vọng muội dạ, dạ. có thể tha thứ Ta từ trong phòng của phu nhân Đã lấy đi món đồ này Đây là món đồ liên quan đến số mạng của ba tỷ muội chúng ta Món đồ này muội chưa từng thấy Tại sao mẹ phải giấu nó trong phòng chứ Gia tỷ Tôi mau nói đi Mụ cũng sắp chết rồi Cái gì Gia tỷ ừ. dân Yên Mụi còn nhớ không Ta từng nói với mụi Ta có hai mụi mụi bị thất lạc nhiều năm Có liên quan đến đồ này sao Gia tỷ Tỷ không nói muội sẽ gấp chết đó Được rồi Tỷ không nói muội nói Tỷ và muội là hai muội muội à? của Sở Nguyệt tỷ tỷ Muội tên là Sở Tinh Còn tỷ là nhị tỷ của muội Tên là Sở Dân Cặp đệ Muội đang nói như vậy Trò đùa này không thể đùa bậy được đâu à? Sao tỷ luôn nói Là muội không tin chứ Muội là người nói đùa Không biết cân nhắc sao Cặp đệ Chuyện này Cô hãy để dân y cô nương suy nghĩ cho kỹ đi Đừng có ép cổ nữa Dân dạ, dạ. Yên dạ, Nghe ta nói Bức hình trên đó Đều là mẹ Chính tay thương cho ba chúng ta Đều lấy tên mà cha Đặt cho chúng ta Không thể nào Mẹ muội chưa từng nhắc với muội Có phải hai người tìm lầm người Nhận lầm muội rồi không Lúc đầu ta cũng hơi lo lắng Nhưng đồ này thật sự tìm được trong phòng của dân phu nhân Mùi tin ta đi Không thể nào Không thể nào Cha muội là dân trung thanh Không phải họ sợ gì cả Dân Yên Để còn nhớ nốt đùi son của chúng ta không Nốt đùi son Phải Đây là ký hiệu mà ba tỷ muội chúng ta đều có Đây là dấu ấn duy nhất của sở gia Yên ừ. dạ. Nhi à Tiết Duyên Gia vừa mới ban cho con mấy cây giải thượng hạo dạ. Yên Nhi dạ. Yên Nhi Nè Có trộm Có thích khách Bắt thích khách Người đâu mẹ mẹ làm gì vậy Ngừng tay Ngừng tay lại cho ta Làm gì vậy Đứng yên Mẹ Lão gia Đứng yên Đi Các người ra ngoài hết đi Dạ Phu nhân sẽ ra chuyện gì Lão gia sợ người thật là to gan Ăn cắp đồ của tôi Còn dám đến nhà nữa Tôi chỉ lấy lại đồ của nhà tôi Đây gọi là ăn cắp sao Uy Duyên đưa cho mẹ dạ. Mẹ dạ. Mẹ dạ. Đưa cho mẹ Đưa cho mẹ Phu nhân Món đồ này Bà cũng giấu mười mấy năm rồi Bây giờ cũng nên trả về cho sở giao chúng tôi Cha Mẹ Sự thật Chỉ có một Y Nhi chỉ muốn hiểu rõ Y Nhi Mẹ thương con mười mấy năm sự thật này còn chưa đủ sao Nhưng mà mấy cừu son của con Còn có món đồ thiêu này Làm sao giải thích đây Đều là người đàn bà xấu xa này Lúc đầu ta không nên dẫn cô ấy vào nhà Thật là dẫn số vào nhà mà Bà vừa giờ đã đến nói tỷ tỷ tôi là sói Bà không chịu thừa nhận dân tỷ tỷ tôi là tỷ tỷ ruột của tôi Bà mới là sói đó Cặp đề Ta không thù không quán với các người Tại sao phải chia rẽ gia đình tốt của ta chứ Ta Ta lừa với các người Mẹ Mẹ Đừng cản mẹ Đừng cản mẹ mà Phu nhân Bà làm gì vậy Mẹ Mẹ đừng khóc Không phải Yên Nhi muốn rời khỏi mẹ đâu Bà cứ nói đi Dân tiểu tiểu có phải là tiểu tiểu ruột của tôi không Phải không Một chữ hay là hai chữ Lôi gặp đệ tao ra Dám hỗn láo như vậy Không sợ ta lấy đầu của ngươi sao Mọi chuyện do tôi bà ra Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đi Tướng quân Phu nhân Xin nghe một câu của Tam Lục Cho ba tỷ muội của họ đoàn tụ Chính là làm một chuyện tốt Chỗ này chưa tới phiên thư sinh ngươi lên tiếng Cha Mẹ Yên Nhi Chỉ muốn biết thân thế của mình Con chưa từng nghĩ là sẽ rời khỏi hai người Yên Nhi Con không muốn làm con của mẹ nữa sao Tuấn Quỳnh Hai người lấy hết tay nhỏ trong lỗ tai Có phải có âm mưu gì không Không phải các người nghi ngờ về thân thế của dân yên sao Ta sẽ chứng minh cho các người xem Tướng quân Dự định của ông là Sở huyệt cô nương Ý của tướng quân là Nếu các người đã nghi ngờ thân thế của tiểu thơ Vậy thì thích máu nhiễm thân Chứng minh tuổi thơ là quan hệ mẹ con với phu nhân Được, nghiệm thì nghiệm Bắt họ không còn gì để nói Sở Nguyệt cô nương Lần này không có vấn đề gì chứ Cái này Tướng quân Ông chắc chắn sao Chắc chắn Tiểu thơ dạ. Mời Cái này Không thể nào Không thể nào Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Cái im Nốt rượu son Không đúng Tuyệt đối không đúng Tuyệt đối không đúng Nước này Nước này Nhất định có vấn đề Phải phải phải Nước này có vấn đề Nhất định là họ đã dở trò Là phèn chua Phèn chua Quả nhiên không sai Trong nước này có phèn chua Mà kể có quan hệ huyết thống hay không Máu cũng sẽ hòa vào nhau Phu nhân Mẹ Phu nhân Mẹ đừng dọa con Mẹ Mẹ không sao chứ Người đâu Cha Sở Nguyệt Cho dù tỷ có phải là đại tỷ của muội hay không Bây giờ mẹ muội đã ngất xỉu Những chuyện khác Sau này mới nói được Có được không Dân yên Giả lại Bây giờ Phúc Soái Bị một người tên là Lãnh Mai bắt đi Sống chết chưa biết dạ. Yên nhi Chuyện của Phúc Soái ta tự biết sắp xếp Không cần ngươi lo lắng Cha Sở Nguyệt Chuyện của Phúc Soái Muội giao cho tỷ Chuyện của hôm nay Muội muốn trở về suy nghĩ Mọi người đi trước đi Dân Nhi Tỷ nhất định phải tin muội Tỷ nhất định phải là tỷ tỷ ruột của muội Cặp đệ Đừng nôn nóng Chuyện này còn phải tính kế lâu dài Chúng ta về trước đi Sở Nguyệt Cho dù tỷ có phải là tỷ của muội hay không Lần này Xin tỷ hãy tin muội cặp đệ ừ. Chúng ta đi Đi thôi Đi Đã ba ngày rồi Nếu cha ngươi không đến cứu ngươi nữa Ta đã mất đi lòng nhẫn nại rồi Giả lại sau khi cha tôi đến đây Tôi cũng phải chết Chi bằng ông ấy đừng đến Không lẽ Ngươi không sợ chết ở dưới đao của ta thật sao Từ khi bị bà bắt tới giờ Tôi chưa từng nghĩ Là sẽ sống mà ra ngoài Trước khi chết Ngươi không muốn nghe những chuyện ác mà Đông Phương Bất Hối từng làm sao Những chuyện ác mà bà nói Đều là do Đông Phương Bất Hối làm Không liên quan cha tôi và người chính là Đông Phương Bất Hối Hắn khi sư diệt tổ làm sát vô tội Ân quán lúc trước mà bà nói Tôi không biết Cũng không muốn biết Tôi chỉ biết Cha tôi tên là Cao Hướng Thiện Chuyện của năm đó ta làm sao quên được Ta không thể quên Cũng không nên quên Ta phải giết ngươi Ta phải giết ngươi Bà có thể giết tôi Nhưng mà Sau khi bà giết tôi Tôi sợ dân yên sẽ buồn Trước khi chết Nhưng còn nhớ đến một người đàn bà Tôi không biết Bà có từng thật sự yêu một người hay không Dân yên Là người con gái đầu tiên Cũng là cuối cùng mà tôi hết lòng thương yêu Tôi sợ Sau khi tôi chết đi Sẽ phụ lòng cổ Không Không Ta phải giết chết hắn Ta phải giết chết hắn Ta phải giết chết hắn Sau khi bà giết tôi Bà có thể tha thứ cho cha tôi không Thì dù Lúc trước ông ấy từng làm chuyện có lỗi với bà Bây giờ tôi chết thay cho ông ấy Để kết liễu ân quán của hai người Ngươi tự Ta không dám giết ngươi thật sao Dân yên Xin lỗi Trời ơi Sao ông lại đối với tôi như vậy Một tên ác ma làm đủ chuyện ác Lại có một đứa con như vậy còn ông Lại đoạt đi đứa con của tôi Tôi không biết Bà tên là gì Cũng không biết bà chịu quốc ức gì Tôi chỉ hy vọng Sau khi tôi chết Tất cả thù hận của bà Sẽ tan thành mây khối Tại sao Tại sao Con à Người ta muốn giết không phải con Không phải con thật mà Cái ta cần Là mạng của cha con Không phải của con Phải Cái ta cần là mạng của Cao Hướng thiện Ta phải giết cha con Ta phải giết cha con Dì Thiên Tiêu Dân yên Sao dì lại ở đây Dì hay lợi hại lắm phải không Dì luôn có một chút thông minh mà Con và tiểu thơ nghĩ cách cũng không thoát ra ngoài được Dì làm sao vào đây được vậy Chúng ta qua đây đi Dì Thiên Tiêu Phải bên cạnh đệ Có tên của Phúc Soái không Hình nhi Con đừng buồn à, Sở Nguyệt ra mặt Nhất định có thể tìm được Phúc soái Thì dù con không tin gì Cũng nên tin sở Nguyệt đại tỷ của con chứ Nhưng mà Tiểu thơ còn chưa nhận được Hơn nữa phu nhân cũng không có thừa nhận Tiểu ma qua Nhiều chuyện Có gì thiên tiêu ở đây mà Sớm muộn gì Cũng có thể bắt mẹ con nói ra Dì Thiên Tiêu Hôm nay dì đến phủ Có chuyện gì sao Cặp đệ nhà ta Trở về ngày nào cũng thở dài buồn bã Người làm mẹ này cũng phải nghĩ cách giúp nó chứ Vì nói vậy là có ý gì Ta cũng là người làm mẹ Ta nuôi cặp vợ mười mấy năm Ta hiểu rõ tâm trạng của mẹ con nhất Cả thế giới chỉ có ta Không có người thứ hai thuyết phục được bà ấy đâu Nhưng mà Bây giờ mẹ con Không chịu nổi kích thích đâu Kích thích Con tưởng gì Chịu biết kích thích người khác sao Không phải đâu Con không có ý này Có gì ở đây Không thành vấn đề Mà nói cho ta biết Tướng quân phu nhân ở phòng nào vậy Đi cuối đường Đợi trái căn đầu tiên chính là phòng của phu nhân Tới lúc đó Con cứ đợi cảm ơn gì đi Tiểu ma qua Em nói Mẹ ta và dì Thiên Tiêu Không thể có chuyện gì chứ Thật là không bằng tôi Sở Nguyệt nói tập đệ không phải do tôi sinh ra Chẳng qua tôi chỉ khóc một trận rồi thôi Bà lợi hại Tức lên thì ngất xỉu Còn bất tỉnh nhân sự nữa Bà thật là vô dụng Trong phòng của tướng quân phu nhân Không phải Cũng chỉ có cái bàn cái ghế thôi sao Còn tưởng có vàng đại châu báo gì chứ Có gì hay đâu cái này là ngọc bộ sao Là giường à, làm bằng gỗ tử đằng Thật là đồ tốt mà à. Làm mình hết hồn Tôi thấy bà cũng không có đẹp tới đâu Cũng chỉ có hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng Tại sao bà có thể làm tướng quân phu nhân chứ Còn tôi chỉ có thể làm tam phu nhân của Lô Tứ Hải Là một bà vợ nhỏ Mẹ không thương, cậu không yêu Chiếc vòng ngọc này Nhìn, nhìn tay của bà kìa Trắng trẻo mịn màng Là ta của quý phu nhân Nhất là đôi vòng ngọc này đó Bà bà bà bà bà bà bà Bà thật là to gan Dám ăn cắp đồ của ta Bà bà không phải đang hôn mê sao Ta bị hôn mê Thì không thể tỉnh lại sao Tôi biết ngay à? mà Bà cố ý giả bệnh Để ngăn cản ba tỷ muội họ nhận nhau Ta nói bà biết Bà đừng nói bậy Ta không giả bệnh Tôi mặc kệ bà bệnh thật hay giả bệnh Giả lại Dân y Không phải do bà sinh ra Bà nói bậy gì vậy Bà có tin Ta kêu tướng quân nhốt bà vào đại lao không Bà hung dữ gì chứ Ba cô nương đó à. thật là tội nghiệp à. Lúc nhỏ à. Đã chịu đủ quốc ức Bây giờ khôn lớn Còn phải ngày nào cũng chịu đựng Nỗi đau không thể nhận nhau <sighs> Ta đều là vì y nhi của ta Ta có gì sai chứ ừ? Bà sai ở hai chữ lừa gạt Ai kêu người đàn bà đó muốn cướp y nhi của ta đi Nó muốn mau tim của ta Cắt thịt của ta Lấy mạng của ta Bà đừng buồn mà Bà như vậy Làm tôi cũng muốn khóc theo luôn Cặp đệ nhà tôi Là tiểu mùi của sở nguyệt Vậy Tính ra Dân Yên Cũng phải gọi tôi là một tiếng gì Vậy Tướng quân phu nhân bà Chính là tỷ muội của tôi Có đúng không Ai nói Yên Nhi là tỷ muội của sở nguyệt chứ Tôi chưa bao giờ thừa nhận Bà còn phủ nhận cái gì à. chứ Nét cười son cũng có rồi Bà còn cắn chết không tha sao Ngoài tôi không có mang thai 10 tháng ra dạ, Yên Nhi là do một tay tôi nuôi từ nhỏ đến dạ, lớn Bây giờ kêu tôi nhường bảo bối cho người khác Tôi thật là không nỡ Không nỡ Hai tỷ muội chúng ta Không thể sinh con Ông trời thương xót chúng ta Ban cho chúng ta mỗi người một đứa con gái Vừa ngoan, vừa đẹp Chúng ta cũng không uổng công nuôi chúng mười mấy năm Bây giờ Tỷ tỷ ruột của chúng muốn đến nhận lại Nếu chúng ta còn muốn bá chiếm, Nhẫn tâm không cho chúng nhận nhau Tham làm quá Ông trời cũng sẽ giận đó Có phải không Trừ phi bà cho rằng dân yên nhà bà sẽ bỏ nhà mà đi Cặp đệ nhà tôi Bà biết không hả à? Tôi tin nó 100% Nó tuyệt đối sẽ không bỏ mặt người mẹ này Yên nhi của tôi dĩ nhiên cũng thương tôi rồi Vậy thì à, được rồi Được rồi Bà đừng giả bệnh nữa Yên nhi của bà Vì bà đau lòng rơi nước mắt Bà không đau lòng sao Tiểu thư Cô đừng buồn Mẹ dạ. Sao con nỡ rời khỏi mẹ chứ Con mãi mãi đều là yên nhi của mẹ ai không? Có ai không? Sắp rồi Sắp rồi Sắp rồi Sắp rồi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Cục xoay Quân phải tránh lên Lão gia Chúng ta đi thôi Đừng làm lỡ thời gian Tôi chưa từng rời khỏi hảo tử hương Cũng chưa từng rời khỏi tử trang của tôi Bây giờ Tôi làm sao ở trước mặt liệt tổ liệt tông Hối cải tất cả tội lỗi của tôi đây Chúng ta cũng đã bị hãm hại Chúng ta đi thôi, nào xin lão gia cẩn thận Lên xe đi Lão Lưu Ông không cảm thấy lạ sao Khuya vậy rồi Đã cho ông đi đâu chứ Sao không có ở trong phòng vậy Vậy thì bà không biết rồi Đại ca tôi cùng với Kim Doanh Doanh Bây giờ họ đang thương lượng nghiên cứu Làm sao xử lý vấn đề của khe suối Cho nên Mới cho chúng ta thời cơ tốt như vậy Anh nói đúng lắm đó lão lui Bà đi nè Làm gì dọa người ta vậy Ông nói Ông nói coi Đại ca ông không thể Mang theo bí phương đi luôn chứ Không lẽ ông ấy Không có chút đề phòng gì với ông sao Dĩ nhiên có lòng đề phòng với tôi rồi Nhưng lòng đề phòng của ông ấy Đối với Kim Doanh Doanh còn nặng hơn là tôi Tại sao chứ Tại sao hả Vậy thì bà không biết rồi Bây giờ mẹ của người thừa kế tuổi trang Là người tình cũ của ca ca tôi Đi Đi xem thử Ông ấy để Bí Phương ở đâu đây Bí Phương đâu Ở đâu Ông nói đi Ông nói thử coi Bí thư ở đó Là cái nào Là cái nào Cái này, cái này Mà mở ra đi Nếu lấy được bí phương thật Thì tủ trang là của chúng ta rồi Phải Tôi trở thành bà chủ thật rồi Trên tay tôi có bí phương Tôi xem sao này cao hướng thiện Còn dám trừng mắt với tôi không Mau lên mau lên Mau lên Để tôi xem Đưa tôi xem Đừng dành xem chung đi Lão nhị Lúc đệ đọc được lá thư này Ta và đại tẩu đệ đã rời khỏi tủ trang rồi Nếu à, đệ đã muốn có được tủ trang như vậy Vậy thì ta tặng cho đệ Chỉ là không có khe suối Không có bí phương Tất cả phải làm lại từ đầu Hy vọng đệ tự lo liệu lấy Lưu danh Sao huynh lại lén nhìn tôi viết chữ chứ Tôi đâu có nhìn lén Tôi rõ ràng là nhìn quang minh chính đại mà Sau này viết chữ huynh tránh xa một chút Tôi không thích người khác nhìn tôi viết chữ đâu Viết chữ Theo lẽ là một chuyện tốt Sao cô phải sợ người khác nhìn chứ Nhưng mà Những học vấn trên mặt của cô Thật sự không nên để người khác nhìn thấy Học vấn trên mặt tôi Học vấn gì Mặt đầy vết mực Không phải cũng là viết học vấn lên mặt rồi sao Không lao cũng được Không lao cũng được Nước mực luôn có một mùi vị độc đáo Giống như cô vậy Bình tĩnh mình con mùi qua rồi Lô cặp đệ đừng chạy Không bắt được Không bắt được đừng chạy Đứng lại cho tôi Không bắt được đâu Con cháu tự có phúc của con cháu Xem ra mình nghĩ quá nhiều rồi Tập đệ à Sao đột nhiên cô có hứng thú Bắt đầu luyện tập viết chữ vậy Cậu không phải vì huynh sao Vì tôi Tôi làm gì mà khiến cô khác thường như vậy Phải bớt đèn chiến đêm Thật là tội nghiệp quá Cái này không công bằng Dựa vào đâu tôi viết chữ thì là tội quá Người khác viết chữ thì là học vấn chứ Cô khác với người ta Ở trong lòng tôi Tôi không cần thay đổi gì cả Huynh à. làm gì vậy à. Buổi tối không ngủ Chạy ra đây ăn nói lung tung Lúc nãy Tôi đang đọc sách ở trong phòng Đột nhiên cảm thấy trong lòng rất hỗn loạn Giống như có chuyện gì sắp xảy ra vậy Chắc là trên đường Quynh Bôn Ba mệt mỏi quá thôi Cao Phúc soái có sở nguyệt đi cứu rồi Quan trọng nhất là Quynh và mẹ Quynh có thể ở bên nhau Có chuyện quan trọng gì sắp xảy ra chứ Không sao không sao Tôi cũng không biết Giả lại Luôn thấy không an tâm Không phải Huynh biết đoán chữ sao Hay là đoán một chữ đi Cũng thuận tiện đấu cho mình một quẻ Chủ ý này rất hay Hay là cô viết một chữ giùm tôi đi Được được Bây giờ chữ tôi viết nhiều hơn lúc trước rồi Nhưng tôi phải viết chữ gì đây Hay là viết một chữ quên đi Để Huynh mau chóng quên đi phiền não Có được không hả tôi rồi tiêu rồi Tôi quên mất Chữ quên này viết sao rồi Phải viết sao đây Chữ quên này phải viết sao đây Mau Thả tôi ra đi Thả tôi ra đi Đại hiệp hảo hán Thả tôi ra đi Tôi thật sự không biết gì cả Tôi chỉ biết ông chủ cao dặn tôi làm gì thì tôi làm đó thôi Lấy ra đây Lấy cái gì Đừng tưởng ông chủ khai không biết Ngươi đập chiếm bí phương của tử trang <laughs> Bí Không có ở trong tay tôi Bây giờ còn ở trong tay của đại ca tôi Còn dám gài ta Không sợ ông chủ cao giết ngươi sao Thả ta ra Cái ngươi muốn làm gì Thả ta ra Lão Lương Lão Lương Cầu xin các người thay cho chúng tôi đi Tôi cầu xin các người thay cho lão đinh nhà tôi đi Anh muốn lấy cái gì Tôi được cho ông nhé. Lấy tủ trang đi Lấy tủ trang đi Nương tử Nương tử Nương tử Nương tử Nương tử Giết đi Giết đi Thì dù ngươi giết hết cả nhà ta Tử trang của Lưu Gia Cũng không lọt vào tay của Cao Hướng Thiện đâu Chủ nhân nhà ta nói Sẽ không tha cho cả nhà ngươi Còn về tử trang này Bọn ta lấy chắc rồi Được Ta liền với các người Ta đã dẫn phúc xoáy về cho mùi rồi Ta tin Quân ấy nhất định sẽ tỉnh lại Mùi đã kêu tiểu ma qua đi nấu thuốc cho quân ấy rồi Nhưng mà Đầu của quân ấy bị va chạm rất mạnh Không biết chừng nào mới có thể tỉnh lại Thiếu gia đã chịu rất nhiều khổ nạn Lần này cũng sẽ trách nhất thiên tướng Nhất định sẽ tỉnh lại thôi Dân yên mùi đừng lo Phúc xoáy không nở xa mùi như vậy Quân ấy nhất định sẽ tỉnh lại Đại tỷ. Lúc nãy muội nói gì Đại tỷ Ta đợi bao nhiêu năm nay Mong bao nhiêu năm nay Cuối cùng đã đợi được một câu đại tỷ Đại tỷ Mẹ muội đã nói với muội rồi muội thay bà ấy Xin lỗi tỷ Không sao Vì một câu đại tỷ Cái gì cũng đáng chỉ là Phúc soái còn chưa tỉnh lại Trong nhà Không thể thiếu người được Cho nên Mụ vẫn không thể đoàn tụ với tỷ và cặp đệ Mụ cứ chăm sóc tốt cho Phúc soái Về cặp đệ Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Ta đi trước nha Đại Đại tỷ ra Cô tỉnh rồi Tôi biết ông trời sẽ phù hộ cho cậu mà Giang cô nương, cô xem Thiếu gia tỉnh rồi Ta đang ở đâu Đây là phủ tướng quân Thiếu gia, cậu xem Ngủ tới hồ đồ rồi Là sở nguyệt cô nương đưa cậu về đây đó Sở nguyệt cô nương Vì cô nương này Cô là ai Sao cô lại ở trong phòng của tôi Chuyện gì vậy Tôi Tôi Thiếu gia, thiếu gia Nhưng cô nương, cõi sao vậy, cô mang xem đi Đau quá Mau cái lão già Chúng tôi đã lật tung cả tủ trang rồi Chỉ là không có phát hiện bí phương Lão già Nhưng tôi phát hiện một cái hộp gỗ trong phòng của Lưu Danh Mở nó ra Dạ Xem ra tên tiểu tử Lưu Đinh Thật sự không có gạt ta Hắn thực sự không có bí phương Lão hồ Lưu lưu danh này Dám chơi trên đầu của Cao Hiến thì ta Ngươi không cho ta đắc ý Ta cũng không cho ngươi sống yên 我从你眼前就被你吸引。 上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定今生就无缘了吗？为什么？妹的，无半点差别。楚月，我将失去双亲，两个妹妹也就此一世。明夜和娘一样的背影。金弟，金弟，金弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还有好多事情没有做。 有话没有说，继续。七，傅我求求你，不要这样子惩罚我了，好吗？林念，对不起，你给我挺住。傅山，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意愿，背叛了师傅，傅远，我什么都没有了。陈三爷，我只喜欢你。 我也要你，只喜欢我。大嫂，花生啊，是要早生贵子。老天爷，没看见，没看见啊！爷爷，我这一辈子，我不会再错过你人。主页大姐，左边大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。